nằm dưới nha nằm dưới và nằm tài thì trong hiệp 1 mình cho anh em nằm Việt Nam và hiệp 2 anh em nằm Việt Nam thì anh em nào cũng có xem like thì anh em cũng biết rồi thì cái trận này anh em húp ba kèo anh em chỉ thua một mã kèo tài là anh em lời được hai mã kèo nha còn ở tối Juventus thì mình đã cho tất cả anh em húp full ba mã kèo Juventus trên tài và rung luôn nha anh em thì hôm nay mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em một trận cúp nhà vua Tây Ban Nha nữa nha giữa Real Madrid và Barcelona thì hiện tại Real Madrid gặp Barcelona vào lúc 3 giờ ngày 3 tháng 3 nha anh em. Thì anh em cũng thấy hai cái đội hình của Real Madrid và Barcelona thì anh em cũng thấy Vinicius đang đá chính trong cái trận này luôn nha anh em. À Benzema Luka Movic thì uh, bên phía à, Real Madrid tung cái đội hình rất là mạnh trong cái lượt thi đấu này. Còn bên phía à, Barcelona họ cũng tung cái đội hình không kém cạnh gì bên phía ờ, Real Madrid hết nha anh em bên kia đời dông nè Roberto nè rồi uh, Rabi nè anh em Rafinha nữa thì anh em cũng thấy uh, bên phía Barcelona cũng tung cái đội hình không kém gì Real Madrid nha. Thì cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy cái thành tích gần nhất của hai đội đây. Thì cái thành tích bên phía Real Madrid là cái đội chủ nhà nha anh em. Bên Real Madrid là cái đội chủ nhà. Thì Real Madrid cái trận gần nhất là đá với Atletico Madrid thì à, Real Madrid đã để hòa một điều trên sân nhà của mình luôn đó là cái giải đấu trường La Liga nha anh em còn trước đó trước đó cúp nhà du thì Real Madrid ăn à, Atletico Madrid với cái tỷ số là 3-1 thì Real Madrid đá trên cái đấu trường mà à, cúp ờ, nhà vua Tây Ban Nha này Real Madrid rất là mạnh nha anh em. Còn bên phía Barcelona thì anh em cũng thấy trong chuỗi 10 trận gần nhất Barca chỉ thua hai trận gần đây. Barca để thua MU nè, với à, Almeria nè thì cái phong độ của ờ, cái phong độ của Amelia này đang đứng cái xếp hạng rất là sâu nhưng mà Barca đang có một cái phong độ tuột lại nè, tuột lại để thua Amelia trên sân nhà của Amelia với cái tỷ số là 1-0. Còn cái thành tích chơi trên sân nhà của Real Madrid thì anh em thấy Real Madrid chơi trên sân nhà hầu như bất bại, chưa để thua một trận nào trong 7 trận gần nhất. Thì anh em thấy hai trận hòa và năm trận thắng của Real Madrid đang cho họ một cái uh, cái kêu gọi là bắt bại anh em đang bắt bại trên cái đấu trường trên sân nhà của mình luôn nha còn thành tích chơi trên sân khách của Barca thì anh em thấy Barca chơi đi hành quân trên sân khách hai trận gần nhất giữa cái trận à, Europa League này anh em là Barca để thua MU với tỷ số 2-1 và khi đó đã trên đấu trường La Liga thì Barca đã để thua Almeria với cái tỷ số là 1-0 còn trong cái lịch sử đối đầu trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy à, hai thằng rất là cân bằng nhau nha anh em cái trận cái lượt đi La Liga năm 2022 thì Real Madrid thắng Barca 3-1 trong khi đó lượt về thì ờ, trên lượt lượt đi của cúp ừ, Cuba nha này cúp uh, Super Coca Cuba Cup nha là Barca thắng Real Madrid với cái tỷ số là 3-1 thì đợt này cũng vẫn là Cuba Cup thì uh, trận này chắc Real Madrid có thể là sẽ trả thù lại nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này thì mình sẽ cho anh em xem thì cái trận này nhà cái đang đưa cái mã kèo là Real Madrid chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2.75 thì cái mã kèo này anh em có thể vào cái mã kèo Real Madrid cho mình được nha thì cái trận này bên phía Barcelona thì anh em thấy thiếu sự vắng mặt của ờ, Lewandowski chỉ có một mình ờ, Gavi và Rafinha thì anh em thấy thiếu khá nhiều trụ cột bên phía Barca thì trận này anh em có thể vào cái mã kèo là Real Madrid được nha thì anh em cũng biết trận này có Benzema đó chính thì Benzema giống như một cái cái gã khổng lồ đi săn những cái cúp lớn ờ, của Tây Ban Nha nha nè thì anh em có thể tin tưởng vào Real Madrid và nằm đội chủ nhà Real Madrid chấp 0,5 được nha thì tài xỉu 2,75 anh em có thể chờ kèo tụt xuống 2.5 thì anh em có thể vào được cái mã kèo tài được nha trận này mình dự đoán sẽ là 2-1 dành cho Real Madrid thì mình cho anh em xem cái trận gần nhất đây mình cho anh em xem tại sao mình kêu anh em à, nằm cái mã kèo Real Madrid thì anh em thấy có Vinicius đá chính nè Benzema nè anh em thì anh em thấy Luka Modric Fernandes nữa nè thì anh em thấy những cái tên đang cái tên đang rất nổi trụ cột của Real Madrid hầu như đã tung ra trong cái trận này hết thì cho anh em xem cái trận mà hai thằng nó đối đầu gần nhau nhất thì tỷ số là bao nhiêu 3-1 nha anh em thì cái trận đó Barca chấp với cái mã kèo là 0,25 lúc cái lượt đó lượt đi lượt đi thì Barca chấp với mã kèo 0.25 nhưng mà cái lượt này lượt đó là vẫn trên sân nhà của Real Madrid luôn nhưng mà Barcelona chấp với mã kèo 0.25 nhưng mà cái lượt này thì anh em thấy tại sao nhà cái lại đưa cho Real Madrid chấp với mã kèo 0.5 thì đó Real Madrid là dưới giống như giờ lúc đó dưới cơ của thằng Barcelona tại sao lại ờ, đưa cho cái giờ lại đưa cái mã kèo mà Real Madrid chấp tới 0.5 thì nhà cái đang đánh rồi tâm lý của anh em anh em lại nằm bách xa thì nhà cái đưa cái mã kèo 0.5 thì anh em nếu mà anh em tin tưởng mình anh em cứ nằm cái mã kèo Real Madrid cho mình nha thì đó là cái nhận định về cái trận Real Madrid và Barca cho của mình cho tất cả anh em thì anh em nào trùng máu với mình thì anh em cứ nằm cái mã kèo Real Madrid còn anh em muốn chơi kèo góc kèo thẻ thì tới khi chuẩn bị giờ bóng lăn có cái kèo chính xác mình sẽ cập nhật vào nhóm cho tất cả anh em còn anh em nào mà đang chơi ở bên ngoài muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Telegram cờ bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm đăng ký vào cái nhóm của mình để chơi những cái mã kèo nhiều luôn nha anh em thì trong nhóm mình rất là nhiều kèo từ các giải từ Á sang Âu từ Âu sang Á luôn thì anh em muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt like và một lượt đăng ký kênh luôn nha anh em để mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau